rồi uhm, con xin chào nha à, xin chào ừ. cô chú nha dạ anh chị à, bữa nay con làm bánh xèo cho cả nhà ăn nha à. dạ yeah, con con thư xin chào cô chú và anh chị anh dạ, nha chào cô chú và anh chị ừ. các bạn nghe dạ. gần xa nha và các cô thầy nha các cô thầy nghe ừ. dạ, con minh thư bữa nay làm bánh xèo cho cả nhà ăn nha bữa nay làm bánh xèo bột ừ. bánh xèo rất tươi ừ. và mịn vặn ừ. á rồi thư sẽ quậy à, dầu cho đứa con cháo dầu cầm cái cây thôi rồi ok cầm cái cây thôi rồi quậy vô được rồi khi nó nhiễm nha ok được rồi được rồi được rồi ừ. ừ. đúng rồi thư dẫu lắm nha cả nhà đúng rồi con rất là giỏi nha sống với bà nội lúc hai tháng mấy tuổi nha không có mẹ anh giờ nghe cả nhà thư rất là giỏi đã mang chịu khó lắm nha cả nhà à. chưa con đã 6 tuổi luôn ừ, rồi con chuẩn bị học lớp 1 nhưng mà không may là đầu đời học lớp 1 con là bị covid <laughs> nó dí nó không cho con đi học ở trường ừ, con, con phải học ở nhà online à, ừ. con thích đến trường lắm đến ừ. trường có nhiều điều đúng rồi bỏ chén xuống thôi đúng rồi ok ừ. À, chào chú tí à, ừ, chú tí đi đâu đó đi làm giờ hả định làm sĩ mà đi làm mẹ trời thế hả ồ tiếc quá rồi hẹn gặp lại à. Ờ, chú tí ở gần chỗ con nha ừ. à, giao lưu với ba nhưng mà chú tí mất đi làm theo ca rồi không thể giao lưu được ừ. nên thông cảm cho chú tí nha ừ, không thể giao lưu với ừ. mọi người mình cả nhà thông cảm nha đúng rồi cả nhà thông cảm với dùm Minh Thư ừ. và ekip trên trường ekip chương trình nha ừ, đúng rồi thấy không ờ, Minh Thư chị chuẩn bị sẽ làm bánh xèo cái đầu tiên nha rất là ngon nha ờ, Minh Thư đang học làm đó. Ờ, sống với bà nội lúc 2 tháng mấy đến giờ đó nha đúng không cả nhà đúng rồi à, cả nhà đây ừ, Minh Thư rất là cực khổ lắm ừ, đã vượt qua được Minh Thư đã lớn ừ, đã trải qua một bệnh tim nữa đó nghe Minh Thư đã bớt rồi đã ổn định được cho nhà trường cho đi học được nên là Minh Thư rất là mừng nhưng mà năm nay bị Covid nên là Minh Thư không được đến trường sẵn sàng phải chịu thua với bạn bè à, học ở nhà mọi người chia sẻ ủng hộ cho con nha và nhớ đăng ký cho con một like nha một lượt đăng ký nha ủng hộ cho con để kênh con càng phát triển nha minh thư xin cảm ơn rất nhiều ạ à các cô chú các cô chú anh chị gần xa nghe à, dạ, các bạn và thầy các cô bạn và thầy cô xin chào dạ. tổng ừ, thể ừ, cảm ơn nhà. nha ừ. Đó. Ờ, ok thử dở lên nha cả nhà ô rất là ngon tuyệt cuốn mèo nha cả nhà đúng không rất là tuyệt rất là tuyệt luôn ừ. ok ngon lắm cả nhà nha ngon nhất cái nếu yêu thương con nha ừ. và thấy hoàn cảnh con khổ nha ừ. và mồ côi mẹ lúc 2 tháng mấy nha cả nhà đăng ký cho con một lượt nha và ủng hộ ừ, nữa. Ừ, cho kênh con càng ngày càng phát triển nha cả nhà dạ. con cảm ơn nhiều à. con cảm ơn cả nhà nha. cô chú anh chị và dạ. các thầy cô giáo bạn bè gần xa nha dạ. rồi ok oh, rất là ngon nha cả nhà nhìn rất là hấp dẫn nha chảo siêu to nha chảo chống dính siêu to đó oh, ngon ok hmm. chào cả nhà dấu yêu chào cô thầy chào cô thầy và các bạn nhé à, cảm ơn nha cảm ơn mọi người chúc mọi người sức khỏe nha và thành công trên mọi lĩnh vực hôm nay chúng ta ăn bánh xèo nghe thư làm nha ừ. một đoạn clip đã thư đã làm cho cả nhà coi và ăn ớt xanh rồi rất là ngon rồi cả nhà ớt xanh rất ngon đó xanh rất là tuyệt rồi rồi chúng ta sẽ ăn các loại nước chấm thần thánh nghe siêu cay rất là ngon wow ách à, nước mắm của nội đâu dơ lên nước mắm của nội đó, đó, đó, nội cũng có nước mắm siêu cay nghe đã rồi chúng ta ăn thôi không chờ lợi lâu nữa chúng ta ăn với một loại bánh tráng nha đặc sản của Đại Lộc nha Quảng Nam ừ, nếu ai đã tới Quảng Nam thì sẽ biết bánh tráng đó rất là ngon và ăn các loại rau củ à, ok hãy <laughs> chúng ta lấy đi rồi ừ. Ờ. rất nhiều rau củ nè hoa quả ừ, ừ. mời nha rồi rau củ các loại sẽ ăn kèm theo cho nó ngon ha ok cả nhà nha đúng rồi xin mời nha mọi người thưởng thức nha ừ, với, nhà minh thư nha ừ. Ừ, rất là tuyệt cú mèo phải xé ra bánh xèo miền tây này nó bự lắm à, để lên <laughs> đây xé mới được dài rất là ngon rồi xin dạ. mời quấn dạ, vô dạ, ừ, đó cho bỏ xèo vô cả nhà ừ, rất là ngon rồi chúng ta bỏ xèo lên rồi chúng ta sẽ bỏ lên ừ, rồi rau nha các loại rau ừ, rất là ít rồi ừ, rất là rau và nội xịt qua đây chút cho video trước nó thấy rõ nè đúng rồi video này rõ đúng rồi là ngon cả nhà à, nhìn oách lắm chào dạ, cả mời cả nhà đó chúng ta sẽ bỏ chúng ta sẽ quấn thì chấm nha rất là ngon uhm, nhìn thấy ngon ơi là ngon ngon mê ly ừ. rồi chúng ta chấm vô đây nha còn còn ngon ngon quá nãy luôn nè rất là ngon ừ, ơi là ngon ha ừ. Uhm. Ừ. Cái này miền Tây này đúng là bự rồi ừ. bá lửa rồi. Làm kiểu bánh xèo miền Tây cả nhà Rất là ngon ừ. Ừ. Thư tham gia thì làm từ đầu ekip nó giờ luôn nha Từ làm bột, làm bánh, rửa rau ừ. Ừ các thứ ừ em ký quay luôn á ừ, ừ rất là ngon ừ ăn nó nhiều và hôm nay ừ, rất là vui bà nội đã được tiêm một mũi thuốc thứ hai à, bữa này lâu lắm mới có thuốc của dành cho người già ừ. tiêm cũng bốn năm tuần rồi bữa nay mới có ừ. Ừ. tao ốc xanh này ừ tuy hơi mệt nhưng mà là vui là đã được được tiêm suốt rồi rất là vui à, <laughs> rất là vui lắm ừ. tiêm Em suốt ừ. mà ừ, mình nội rất là vui mừng ừ. Ừ. À, phòng chống covid là đã rất là tốt của chính phủ đề ra ha đủ ừ. hai mũi nha ừ. Ừ. Minh Thư tuần hai tuần nữa mình Thư sẽ được chích tại trường nha <laughs> ừ, chích hai mũi luôn rồi Minh Thư sẽ đến trường học rồi thông báo của của, của nhà trường đó. có chỉ còn hai bữa đúng rồi, rồi. hoặc là làm lễ là mới tới trường được ừ đúng rồi thư ờ, nuốt xong rồi thì mình nói cho nó rõ hơn con ừ. đúng rồi thư bắt đầu nói lại nghe cho cô chú nghe coi nè ừ, mọi người nghe nè các bạn nghe sao cô, cô yêu cầu là chết hai mũi hoặc là ừ, để đỡ dịch rồi thì mới tới lớp được ừ cái dịch đang còn diễn biến phức tạp lắm nha cả nhà ừ. thấy vậy chứ chứ là dịch là dịch lung tung nhiều người mắc ca lắm ừ ờ, tôi xịt qua đây chút thôi ừ. Ừ. Ừ, ừ. chờ Ừ. Ừ. trời ngọt ừ. sao ừ. ngon ha ngon thịt của mèo cả nhà ừ. Ừ. trời ơi rất ngon ừ. Đây rồi mà mới hai người ăn muốn ngon như vậy ừ. Thư giỏi lắm nha mọi người ha. Tôi làm đủ thứ ăn phụ nha ừ. Quậy bột nè ừ. Rửa rau ừ. Ừ. Ừ. Rồi đút bánh xèo phụ ngon ừ. ừ. Làm mọi việc giỏi lắm á ừ. Thư ở dưới bà nội lúc hơn 2 tháng tuổi đến giờ ừ. Ừ mẹ nó không có sớm nha ừ. Dạ. mẹ nó không giờ thư đã quên mất cái mặt mẹ ừ. Dạ. nhưng mà thư rất là giỏi học tập rất là giỏi nha ừ. cô giáo bạn bè ừ. ừ. các phụ huynh rất là yêu mến nha ừ. Nó yêu thương con nha ừ. minh thư nha nhưng cả nhà đăng ký xuống bên dưới ừ. ừ cho con một lần nha ừ. để con ờ, phát triển kênh càng ngày càng phát triển nha ừ, con cảm ơn cô chú nha các ừ. cô thầy và các bạn nha và các anh chị gần xa nha ủng hộ cho con nha Thôi cảm ơn rất nhiều Đúng rồi, tôi cảm ơn cả nhà rất nhiều nha ừ. Mời cả nhà ăn ừ. Ừ. Cá ngon 음. 음. 음. Ừ, đúng rồi Rất ngon rồi nhậm ừ, nước Rất uh, sim xanh ngon Ừ, ừ đã ừ, Ngon kìa Rất ngon kìa ừ bỏ bánh xèo lên đây nha cả nhà đó ừ, ừ. Đúng rồi, À, tôi bỏ rau lên đó đầy đủ rau các loại nha ừ. đó, rau à, tổng hợp à, thập cẩm rất là ngon hả ừ. bắt đầu quấn lại nha ừ. Ừ, ngon rất rồi đó rất là ngon ghê nha ừ. quá trời ngon cả nhà ừ. ơi là ngon ừ. Ừ, ngon ngon ừ. ừ. Nó ghê luôn á ừ. ừ. luôn á để yêu thương kênh Minh Bà Rồ nha và yêu thương con Minh Thư nha ừ. xin cả nhà đăng ký cho một lượt bên dưới và góp ý những món ăn hay nhất ba miền của nhà ta nha nhà <laughs> dạ, Minh Thư cảm ơn rất nhiều cho kênh càng phát triển thêm yeah. Dạ dạ thương con Minh Thư nha cả nhà nha ừ. Ừ. giúp cho con một lượt đăng ký nha con cảm ơn nha ừ. con cảm ơn rất nhiều ừ. và trong video video clip có điều gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm nha ừ. Ừ. và chia sẻ cho một lượt và đăng ký cho con nha và góp ý cho con nha con cũng mang ơn rất là nhiều nha ừ. và hẹn lại video sau còn bây giờ Minh Thư, Thư và cả vâng, nhà xin nói lời chào tạm, tạm biệt thân ái nhất nha <laughs> bye bye